tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này thì đã được tôi bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột có thể vào các cắn phá dây điện chức năng đầu tiên của bếp tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa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 với bên trái của tôi cũng đã vừa mới khóa ga kèm theo một tiếng đóng đờ len các bạn có thể nghe thấy tiếng đóng đờ len nó đóng lại và nó khóa ga đèn nó chớp này dù công tắc nó đang mở đây để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn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 đi kèm cho các bạn một cái đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu mà ổ điện nó bị ở vị trí xa cái bếp của chúng ta chúng ta chỉ việc cắm vào thôi cắm vào chui sạc để sạc còn là cục sạc thì chúng ta cắm vào ổ điện trên cục sạc nó có một cái đèn đó hiển thị màu đỏ tức là sạc pin chưa có đầy các bạn sạc cái nào đèn nó chuyển qua màu xanh tức là pin đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra chúng ta có thể vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết thì đối với bếp này chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một năm đồ trẻ trong vòng 10 ngày đầu nó có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc đây để các bạn có thể sử dụng bếp ga nội địa Nhật nó tiện lợi nó hiệu quả hơn tiết kiệm hơn cũng như á, bếp có cặp kiềng cặp kiềng zin này của nó sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm chúng tôi sẽ tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa dự phòng để các bạn có thể nhân đôi thời gian sử dụng lên thành 8 cho đến 10 năm hoặc là trong uh, lúc sử dụng á,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 thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng cái thiết bị hẹn giờ này để có thể hẹn giờ tắt bếp nấu hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp ga hay đồ điện nhập thì chúng ta gặp vấn đề về khi mà đang nấu nướng ngọn lửa nó bị đỏ có thể nhiều lý do cũng có thể là do cái bình ga của chúng ta nó sắp hết nó làm cho cái lượng ga nó yếu đi làm lửa nó bị đỏ cũng có thể